Hello everyone, xin chào cả nhà đã quay lại kênh kênh Cook cùng bà bếp của mình Hôm nay mình sẽ giới thiệu một món ăn món ăn gọi là món tráng miệng, món ngọt gọi là món chè mà cũng gọi là món ờ, tiềm hay kiểu người Hoa đó là món đu đủ tiềm táo đỏ nguyên liệu gồm có nửa ký đu đủ với các cắt nhỏ các bạn và một đến hai lạng táo đỏ hạnh nhân cũng vậy một đến hai lạng thì các bạn nha đường thì mình sẽ cho 200 đến gần 300 à, lạng à, đường phèn thì các bạn muốn ngọt hay không và 50 tới 100 gram tuyết nhĩ và nước thì là một lít rưỡi rồi các bạn đầu tiên là phải à, nấu sôi nướng đi và mình sẽ cho hạnh nhân vào thì đây là cách để mình tách vỏ hạt nhân hạt nhân ra các bạn đó mình sẽ cho hạt nhân vào sau khi ờ, mình đã rửa kỹ rồi đó trần qua hạt nhân khoảng tầm 3 đến 5 phút đó, để hạt nhân ờ, mới vừa gọi là nóng lên đó, thì mình sẽ dùng hạt nhân qua nước lạnh rồi hạt nhân sẽ bị sốc nhiệt và mình sẽ tách hạt nhân ra dễ hơn rồi sau khi ngâm nước đá rồi mình sẽ à, lau khô nha rồi mình sẽ dùng cái mũi dao đầu dao bật lại đó mình sẽ gõ gõ nhẹ thôi cho cái hành nhân nó nước vỏ ra rồi tiếp theo mình sẽ lột cái vỏ ở trong hành nhân rồi, công đoạn hơi à, phức tạp xíu nhưng mà các bạn xem nên làm ngoài mình sẽ quay tay thôi Đó lọc vỏ ra rồi tiếp theo mình sẽ dùng một cây xiên que mình xiên từ cái à, cái à, đó lên đầu nó từ đầu nhỏ và đầu lớn đó nó sẽ nó sẽ lòi cái cùi ra là cái à, cùi nó cái nắng nếu mà ăn chè mà không có cái đó cùi cái ăn là vẫn là đắng nha Có nhiều đó cái cùi để chị chị bệnh được nhưng mà theo mình nghĩ thì nó hơi đắng lên nhiều bạn không quen tao tóm nhất cứ gỡ cái này cho nó ngon tiếp theo mình sẽ bắt một nồi nước sôi mình sẽ trộn trần qua những cái, những cái ờ, nguyên vật còn lại như là táo đỏ nè rồi ờ, hạnh nhân nè rồi ờ, tuyết nhĩ nè tất cả đều phải trần qua hết nha các bạn vì thứ nhất á để khử trùng thứ hai thì lúc mình luộc á, nó sẽ mau tiết ra chất ngọt hơn chất hơi thơm hơn đó trần nhanh thôi khoảng tầm 30 40 giây là được về tiếng nhĩ thì các bạn là nhớ cắt nhỏ nên tiếng nhĩ ra nha vì uh, lúc mình sao mình mình nấu xong mình ăn á thì tiếng nhĩ nó khá nó phần ra nó sẽ à, nó sẽ lột xong nó sẽ à, to hơn nó sẽ phồng ra nên tôi nhất mình cắt nhỏ ngay để mình ăn chung với chè với tiềm sẽ ngon hơn mọi người ăn cũng dễ hơn nữa thì cái tiếng nhĩ này người nói nó giả cái tổ yến á, thì mình không biết đúng không nhưng mình thấy có vẻ hơi giống nên nếu mà, mà bạn nào mà muốn sang á, thì có thể thay bằng tôi nghĩ bằng tổ yến thì chắc có vẻ là còn ngon hơn nữa bổ hơn nữa rồi tiếp theo thì mình sẽ cho à, những nguyên liệu mình đã chành vào Ờ, cái ờ, thố cái uh, khay đựng nước để mình lát mình tìm đó mình sẽ cho ta táo nè hạnh nhân nè rồi uh, thiết nhĩ nè và đủ nữa rồi nhớ là cho thêm đường như các bạn phèn sẽ ngon bổ hơn thì ờ, ở đây nó có hai cách để các bạn nấu nếu mà các bạn nấu kiểu giống Việt Nam mình có thể nấu nồi cũng được nhưng mà nó sẽ tạo cái cái mọt á nên cái ờ, không có không có làm cái gọi là nếu mình tìm thì nhiệt độ nó sẽ lên từ từ nó không có tạo bọt với lại nó không có làm bị sóng nhiệt á nên cái phẩm nó sẽ tiết là từ nên, nên, nên nó còn tìm là phương pháp mà rất là tốt rồi nó nói khi thì nó, nhiệt độ nó nhiều khi nó sẽ quá nó bị hỗn nên nó sẽ làm cho nguyên liệu nó bị thay đổi với xáo trộn á nên nó sẽ không còn cái độ tươi ngon ngọt ngọt bên trong nó nữa nên tốt nhất thì nếu các bạn nào có máy hấp bánh thủy là hấp bánh thủy thì mình sẽ dùng cái khay mình cho nước và cho nguyên liệu vào mình sẽ hấp cái thủy sẽ tốt hơn đó sau đó thì mình cho một màng go mọc lại bọc lại thì à, bọc lại này mình khi mình tìm á nước nó sẽ không có ờ, rò rỉ vào trong cái tìm không ảnh hưởng tới ờ, nguyên liệu bên trong rồi các bạn nhớ uh, mở lò hấp trước nha mở nóng cho để mình bỏ vô mình dễ hấp cho, cho nó nhanh thôi và nó sẽ ờ, đỡ tốn thời gian hơn nữa thời gian hấp thì khoảng tầm từ ờ, một tiếng tiếng rưỡi với các bạn càng lâu thì cái tiệm ra càng tốt thôi nên các, nên các bạn cứ ờ, kiên nhẫn hấp được càng lâu thì nó càng ngon đây xin mời cả nhà tô nước đủ tiềm táo đỏ rất là bổ dưỡng rất là ngon nha đu đủ đó với táo đỏ tiếng là chất rất là thơm nè cộng với hạnh nhãn rất là bổ mắt rất là tốt cho não nè nó rồi đu đủ nè đu đủ thì là chất ngọt rất là thơm và rất tốt cho đường tiêu hóa nữa thứ nhĩ cũng vậy rất là tốt sức khỏe cái món này rất phù hợp cho người già trẻ nhỏ và những người mà đang bị bệnh đó, nó rất là tốt luôn không có nóng như các bạn ăn và rất là mát luôn á nếu các bạn ăn lạnh thì các bạn phải thêm chút đường như ban đầu mình đó mình gia giảm đường để mình ăn lạnh nóng sau này nhưng mà món này thì tìm thì nên ăn nóng thì sẽ tốt hơn nha các bạn nó rất là ngon luôn cái kỹ ăn rất là giàu và dai nữa thành nhân ăn mùi mùi đó là ngọt đó rất là ngon luôn các bạn có món này có thể biến đấu thêm hay cho như, như Việt Nam thì có thể như hạt sen giá thơm là có thể cho thêm táo hoặc à, táo táo đỏ táo gì của mình cũng được nha các bạn rồi chúc các bạn may mắn nha cút nút